Hey, tính ra là hôm nay trời đẹp quá ta ừ, Đúng là một ngày thật là đẹp Để có thể đi trồng lúa với lại là nuôi mấy con bò mà Ok ơi Sam ơi Sim ơi hai người à, trồng lúa vậy nuôi bò ở đâu rồi Ồ, Tính ra là Sim giỏi quá ta Nuôi mấy con bò mập ơi là mập luôn Mấy con bò mà tôi nuôi nó mập ú nu luôn nè Trời ơi Ăn tôi cũng chồng giỏi sao không khen ăn tôi Xong khoan xin hoài vợ tôi à, trồng à. hay có trời nè À à ok ok trời tôi tôi tôi chưa tôi chưa khen tôi chưa kịp khen mà Đây đây bên này nè Ú ừ. Tính ra là Sammy cũng giỏi quá ha Sammy trồng được à, cà rốt nè khoai tây nè củ dền nè với lại lúa quá trời luôn kiểu này là bọn mình không sợ bị đói nữa rồi ừ, quá là giỏi <laughs> luôn ha nghe ok à. Ê, à mà quên, từ nãy đến giờ chắc mọi người vẫn đang thắc mắc lắm đúng không? Tại sao bọn mình lại có một cái khu nhà quá là đẹp đúng không mọi người? À, hiện tại á, là mình với Sim Sam đã ở trong cái thành phố zombie này được nửa năm rồi Cho nên trong thời gian nửa năm đó thì bọn mình đã cùng nhau xây dựng được cái căn cứ như thế này nè Đây, mọi người xem nè, đây Ở chỗ này á, là mình có một cái chỗ để chúng ta có thể tập bắn súng nè các bạn Đấy, còn bên này chính là cái khu nông sản dùng để trồng lúa nè, trồng khoai tây, cà rốt các kiểu nè. Với lại bên này là chỗ để nuôi gà, nuôi bò, nuôi cừu đó, thấy không? Mà tiếc là không có nuôi heo được bạn ơi, tại mấy con heo trong thành phố này bị biến thành zombie hết trơn rồi. Không hiểu sao mấy con zombie nó lại cắn mấy con heo để cho mấy con heo biến thành heo zombie luôn bạn ơi, lạ thật luôn á. Cho nên bọn mình không nuôi heo được. À quên, còn trong này là nhà kho nè, đây để mình khoe mọi người nha. Đấy, rồi ở bên đây bọn mình còn có thêm cả thịt gà nữa nè Rồi à, trứng gà nè Ở bên chỗ này thì có cả lúa, à, mía nè um, Cà rốt và với lại là khoai tây Đấy, mấy bạn thấy không? Trong thời gian nửa năm thôi mà bọn mình đã có thể xây dựng được một cái căn cứ rất là rất rất rất là hiện đại luôn Đấy, à mà khoan đã, quên mất để mình giới thiệu cho các bạn Đây, xin giới thiệu mọi người Đây chính là một cái, à, cái này gọi đúng là gì ta? À, thang máy, đúng rồi Đây chính là một cái thang máy bởi vì á bọn mình phải sống ở trên cao để tránh bọn zombie nghe được mùi của bọn mình. Chính vì như vậy để đỡ phải gọi là leo lên xuống bằng cái dây leo mỗi tay thì mình đã chế tạo cho bọn mình một cái thang máy. Đây, xin sao ơi, qua đây qua đây. Chúng ta cùng nhau test thang máy cho bạn fan xem nào. Vô đây vô đây đây. À. Đây, cho liền. Rồi ok thì chỉ cần vô trong thang máy sau đó bấm nút một cái thì chúng ta sẽ được lên trên nhà của bọn mình ở trên đây đó xịn chưa xịn chưa <laughs> à mà khoan đã mình cũng quên giới thiệu với mọi người đây chính là nhà của bọn mình sau khi sửa sang xong nè đấy trong thời gian nửa năm thì bọn mình đã gọi là xây dựng cho nó hiện đại hơn và bọn mình đã đập cái bức tường ở đây thay thế bằng kính để có thể ở bên đây bọn mình có thể quan sát bọn zombie ở bên dưới với lại là có thêm cả ánh nắng mặt trời nữa chiếu vô đây để gọi là có được ánh sáng bạn ơi chứ ở trong đây mà nó không có cửa sổ hay gì thì nó sẽ rất là ngợp ngạt luôn đây ở đây bọn mình còn có cả thêm một cái kho vũ khí nữa nè mọi người ạ à. đó có rất là nhiều súng mà simi lần trước đã cho bọn mình với lại là trong thời gian á bọn mình cũng đã đi kiếm được rất là nhiều thêm cả lựu đạn nè với lại là máy cưa nè súng phóng lựu và rất là nhiều những vũ khí khác nữa đấy ở bên này thì mình có thêm một cái dàn máy tính mấy bạn biết để làm gì không đây thật ra cái dàn máy tính này không phải là dùng để lướt facebook hay là coi youtube đâu nha cái dàn máy tính này á là để kiểm soát bọn zombie à, ở đây mình có một cái à, camera nè mọi người cái camera này á chúng ta thể quan sát được xung quanh đó bạn thấy không đây là quan sát xung quanh nhà của mình nè à, còn à, chúng ta thể quan sát được cả bên ngoài nữa thấy không đó Mấy bạn biết để làm gì không? Là bởi vì á để tránh trường hợp mà zombie ở bên ngoài quá đông thì mình đã làm cái camera này để có thể quan sát bọn chúng. rất là hợp lý luôn đúng không nào? <laughs> rồi, để mình xem coi xung quanh có cái gì không. Rồi ok, để check thử camera số 5 coi. Uhm, có vẻ ngày hôm nay là một ngày khá an toàn, không có một con zombie nào cả. Hey, được đó. Ủa, Ủa ai kia? Ủa? Một người một người tóc màu cam Ủa người đó là ai vậy ta Ủa cái gì kỳ vậy ta Rõ ràng hình như là mình mới vừa thấy ai đó thì phải Ê Sim Sam ơi Ở trong thành phố này còn ừ. ai khác ngoài tụi mình không Hình như tôi mới vừa thấy ai đó chạy ngang qua hay sao á Ông nói giờ tỉnh ra trong thành phố này chỉ còn ba tụi mình thôi lấy đâu ra người nào nữa Chắc ông nhìn nhầm Ủa? rồi á Làm ừ. gì có chuyện nhìn nhầm Tôi rõ ràng là thấy có có người chạy ngang qua đó Người này á có một cái mái tóc màu cam Tôi còn chưa rõ là con trai hay là con gái nữa Nhưng mà tôi thấy người đó chạy ngang qua Đâu để tôi xem lại coi à, Chắc thử mấy camera khác coi có không Ủa ủa khoan từ từ từ từ để tôi hình như tôi thấy ủa ê, ê, ê, hình hình như là có người thiệt nè tôi tôi tôi tôi tôi nhìn thấy nè ủa mà khoan hình như bạn này đang bị zombie tấn công hay sao nè ủa thật bị hả? Đúng rồi, đúng rồi Đang bị zombie tấn công nè Ôi, ơi hình hình như là bạn bạn ấy đang đang bị zombie tấn công hay sao á tôi tôi tôi chắc camera tôi thấy bạn ấy đang bị zombie đánh nè ui ui thôi không xong rồi sim sao ơi tôi nghĩ rằng là bây giờ chúng ta cần phải xuống dưới để giải cứu cái bạn kia thôi không thôi bạn ấy sẽ bị zombie cắn mất bạn ấy sẽ bị biến thành zombie luôn đó ừ, ừ mọi người chắc là không còn nhiều thời gian đâu đi thôi mọi người đi thôi đi thôi nhanh lên nhanh lên mọi người à, à, trời ơi lại lại lại tiếp tục có có thêm một một một người mới xuất hiện nữa rồi ủa rồi, rồi cái bạn này tại tại sao vẫn còn ở trong cái thành phố này vậy ta ui ui sim sam sim sam lại đây coi nè ủa? vậy Ủa đừng lại gần ta Yên tâm yên tâm yên tâm bạn yên tâm có có có tôi ở đây rồi để để tí ấy, À, mọi người mọi người cẩn thận nha ấy da dạ, còn tớ zombie zombie ấy à bạn yên tâm bạn yên tâm bạn bạn bạn bạn bạn bạn tránh ra bạn tránh ra bạn bạn tránh ra để để mình để mình để mình zombie nè Thôi ờ, ờ. may quá Trời ơi à. Có mỗi ba con zombie ừ. thôi mà đánh mệt quá quá trời quá đất luôn á ờ, Ôi ê, bạn bạn gì đấy bạn bạn bạn có sao không vậy dạ. Ừ, mấy mấy mấy bạn là ai vậy à, à, tôi hả à, tôi à, bọn tôi là những người sống còn còn sống sót ở trong cái thành phố zombie này nè à, nhưng mà khoan từ từ ừ. bây giờ không nên đứng ở ngoài đây để nói chuyện đâu chúng ta cần phải vô vô trong căn cứ trước nhanh lên nhanh lên, nhanh lên. đứng ngoài đây nguy hiểm lắm vô đây vô đây không lại an toàn không vậy an toàn an toàn Chết đây chính là căn cứ của bọn tôi mà yên tâm đi vô vô wow. đóng lại nè à, ok an toàn rồi đó ờ, trời ơi đáng sợ quá à May mà có mọi người ở đây á, không chắc tôi sẽ gặp nguy hiểm quá à. Cảm ơn <laughs> mọi người Yên tâm nha. nha. Không sao đâu, chỗ này rất là an toàn, cậu đừng có lo nha. <laughs> Trời ơi, cảm ơn bạn nhiều. nhưng mà, ủa mọi người... <gasps> Cái gì? Yeah, mọi người, mọi người, mọi người, mọi người tránh, tránh xa bạn kia ra, bạn kia là do không Dạ, Ủa? Anh bắn là zombie đó mọi người mà Ê, ê, bạn ơi bạn ơi bạn bạn bình tĩnh bạn ơi ê, bình tĩnh đi tôi tôi không phải là zombie à không nhầm tôi chính xác là zombie ừ đúng tôi là zombie nhưng mà bạn yên tâm tôi tôi sẽ không làm hại bạn đâu tại vì á mặc dù là zombie nhưng mà tôi có một ý thức của một con người cho nên là bạn bạn đừng lo nha tôi không làm hại bạn đâu thật thật thật không nhở thiệt đúng thiệt rồi mà. thiệt mà cậu nhìn đi tôi là con người nè không lẽ bây giờ hai người con người đi chơi với zombie đúng không đúng rồi ừ. ha hợp lý anh trời ơi may quá à ủa mà khoan tính ra là cái thành phố zombie này đã bị niêm phong lại rồi đâu có ai được vào trong thành phố zombie này đâu với lại là mọi người cũng đã sơ tán hết rồi tại sao bạn lại có mặt ở đây vậy thật ra tôi không phải là người ở đây tôi là người ở thành phố khác à và nghề của tôi á là nhà báo và tôi định viết một bài báo về cái thành phố zombie này mà ai ngờ đâu á vào đây thì không ra được rồi tôi mắc kẹt ở đây tận một tháng trời nữa <laughs> hả nhà báo hả ừ. trời ơi bạn gan dạ thiệt luôn á tính ra cái thành phố zombie này nè mọi người trốn còn không hết người ta đã phong tỏa cái thành phố này lại rồi sau đó là mọi người đều đi ra nơi an toàn rồi mà bạn tự nhiên không lại cắm đầu ở trong cái chỗ mà nguy hiểm để làm gì trời đúng à, không mọi người tôi biết đâu Đúng tôi chỉ luôn á biết một bài báo thôi mà nhưng mà cứ đến này chắc là tôi sẽ bị cắn Sau đó tôi sẽ trở thành zombie mất <laughs> ê, ê, ê, thôi thôi được rồi à, bạn ồn ào quá à. đúng là con gái lúc nào cũng khóc nhè hết á đây mình nói bạn nghe nè bây giờ á thì ờ, bạn đã lỡ vào trong thành phố này rồi thì ờ, tôi sẽ nói với bạn một tin buồn đó chính là bạn à. sẽ không thể nào thoát ra khỏi cái thành phố này đâu bởi vì zombie xung quanh thành phố này rất là đông và bọn chúng còn biết bơi nữa Ây, trời ơi tự nhiên hay không bạn lại lao đầu vào cái chỗ nguy hiểm để làm gì không biết uhm, zombie biết bơi á hả đúng rồi ch ch ch làm giờ giờ giờ làm thế nào để thoát ra khỏi đây mọi mọi người có kế hoạch để thoát ra khỏi đây chưa không à... ở đây thì làm sao mà sống được Ai, trời đất ơi đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời nếu mà có cách thoát khỏi thì tôi thoát khỏi từ lâu rồi chứ ngồi nghĩ sao ngồi xây nhà xây cửa đây đúng không bạn đúng rồi ừ. đây mình nói bạn nghe nè bọn mình cũng là những người đang bị kẹt ở trong cái thành phố zombie này đó chính vì như vậy á bọn mình đã lập thành một cái đội như thế này nè và xây dựng một cái căn cứ ở chỗ này để có thể trốn tránh bọn zombie ờ có thể là nói là như vậy à, nhưng mà bây giờ nhìn bạn có vẻ không có nơi nào để về nữa rồi Thôi thì à, bạn ở lại đây với bọn mình đi Chúng ta sẽ cùng nhau lập thành một cái tổ đội Để cùng nhau chống chọi qua cái đại dịch zombie này Bạn thấy sao? Các, các bạn cho phép tôi ở đây đó hả? Tôi tham gia được hả? Trời được chứ, trời chúng ta đều là con người với nhau mà Mà trong cái thời điểm mà zombie tấn công như thế này Có thêm đồng đội thì càng tốt chứ sao, đúng không mọi người? Đúng rồi, đúng <laughs> rồi. May quá, tôi cứ sợ dạ tôi sẽ không thể sống ở đây được chứ Vậy là tụi mình có thêm một người mới rồi Yeah, yeah. Ôi. À khoan Từ từ Bây giờ à, ờ, chết trời trời mưa ừ. rồi Thôi bây giờ chúng ta cùng nhau lên nhà đi Đứng đứng đây nói chuyện một ừ. hồi nữa là zombie bọn nó nghe được mùi của chúng ta đó Nhanh lên nhanh lên Vô đây vô đây thôi đi thôi đi thôi thôi Nè Ok rồi bấm bấm thang máy nha Ê tiếp Ok lên chơi nào Ai, đây bạn bạn bạn vào đây Đây tôi xin giới thiệu với bạn Đây chính là căn cứ của chúng tôi Tính đến nay thì bọn tôi cũng đã ở đây được à, Hình như là chắc cũng được nửa năm rồi đó ừ, Mà có thêm bạn nữa chắc là sẽ càng đông càng vui <laughs> Trời ơi đây, đây là căn cứ của các bạn à mình không tin được luôn á Trời ơi, trong cái thành phố zombie nhiều và đông như này mà các bạn có thể xây được một căn cứ đẹp mà nó lại còn hiện đại như này hả? Thôi, tất nhiên rồi <laughs> à, thì ờ, nói chung là chống chọi zombie thì chống chọi chứ chỗ ở lúc nào cũng cần phải tươm tất và sạch sẽ đẹp đẽ chứ đúng không mọi người được <laughs> rồi à, bây giờ á tôi nghĩ là như thế này nè ở trong cái thành phố zombie này mà cậu không có vũ khí á thì sẽ rất là nguy hiểm luôn đây để tôi một tí ở chỗ này tôi có một cái rương đựng vũ khí nè ở trong đây có một cây rìu nè đây bạn bạn dùng cây rìu này đi ui Ê, oh. ê, nhưng mà con gái cầm diếu này có được không? Dạ nhìn nó có đáng sợ không? Rồi. Bình thường mà mình dùng bây súng giờ, mà không biết Bây giờ à. bạn muốn gọi là nhìn đáng sợ hay là bạn muốn bị zombie ăn thịt đây? Mình đáng sợ, mình chấp nhận đáng sợ ừ, Rồi, ok <laughs> Được rồi, ở chỗ này mình còn có thêm vũ khí nè Mình nghĩ rằng là chắc là bạn sẽ hợp với cây súng này Đây, bạn hãy sử dụng à, thử cây súng này đi Ồ Ồ, súng này nhìn đẹp rồi vậy Đúng rồi đó à, nè nè nè nè nè đừng có súng lung tung nha nghe không hả? được chĩa súng lung tung nha trời ơi súng là để bắn zombie không phải là để gọi là bạn chĩa lung tung quậy quậy như vậy đâu nha không được nha à mà khoan từ qua đây mình quên mất dạ. xin giới thiệu với bạn ở đây à, có một chú cuốn xin giới thiệu bạn đây tên là bé mưa rất là dễ thương luôn đúng không dạ, trời ơi cô bé này trời nhất gọi là quân đoàn của tụi mình luôn á đúng rồi thành viên dễ thương nhất đó nha <laughs> à mà khoan ừ. đã à, tính ra ha là bạn tên là gì vậy từ nãy giờ chúng ta vẫn chưa biết tên của nhau luôn á ừ ha nãy chừng tôi thắc mắc luôn á đúng rồi à, giới thiệu với mọi người mình tên là Camui là một gì ta nhà báo gọi là kiêm uh, học sinh giỏi à, à ok nhà báo hả ok nhà báo thì ừ. mình biết rồi còn cái học sinh giỏi thì bạn học giỏi thiệt không vậy thiệt không Trời ơi, cảm thấy mình luôn Mình cho bạn biết nha 5 cộng 5 bằng 10 Đó, à, mình tính à. anh chưa giỏi nữa Ghê, ghê, ghê <laughs> Thôi được rồi <laughs> Xàm quá à. Bây giờ chúng ta ngồi xuống đây đi Mình có một vài chuyện muốn hỏi bạn nè Ngồi xuống, ngồi xuống À nè ca mui nè Tôi muốn hỏi cậu á Là ở ngoài thế giới ờ, ngoài kia á Là mọi thứ tình hình như thế nào rồi Ở ngoài kia có đang bị zombie tấn công hay không Hay là chỉ có mỗi thành phố này là bị zombie tấn công thôi Trời ơi Chắc là do mọi người ở trong đây nên mọi người không biết đúng không Ngoài kia thế giới vẫn rất là tươi đẹp Cuộc sống rất là hạnh phúc luôn Chẳng qua chỉ có ở cái thành phố này á Nó mới có zombie thôi chứ bên ngoài không có con nào luôn hết á À thì ra vậy hả Trời ơi tôi cũng đoán đúng rồi Tính ra nha là cái thành phố này á Không hiểu sao tự nhiên lại xuất hiện zombie Và thế là cái thành phố này bị phong tỏa này luôn Tôi cũng không biết bây giờ gia đình của tôi đang ở đâu Đang như thế nào nữa Mà thiệt khổ luôn á Tại sao thế giới bên ngoài kia đang rất là yên bình Không bị chuyện gì hết Mà có mỗi cái thành phố này lại bị zombie tấn công ta kỳ ghê luôn ha Ủa? Tôi cũng chả biết nữa Nhưng mà lúc tôi vào đây á Tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ viết được một bài báo Khi vào đây trời ơi Thì tất những người ở bên ngoài sẽ rất là ngưỡng mộ tôi Tôi sẽ có một bài báo để để đời nhưng mà ai ngờ khi vào đây rồi thì không có ra được rồi lại còn bị mắc kẹt nữa trời ơi Ê, <laughs> tính ra nha bạn là con gái mà bạn cũng can đảm ghê luôn á cái thành phố zombie mà bạn còn dám vào nữa mà ủa nhưng mà khoan bạn bạn bị kẹt ở đây mà bị bị kẹt bao lâu rồi tôi bị kẹt ở đây một tháng trời rồi à một tháng à. trời lận á Ồ. một tháng trời ủa khoan vậy là bạn sống một mình ở đây một tháng trời luôn hả thì à. đúng rồi thì tôi đất ơi hả thật ra ở phía bên ngoài á tôi cũng có một cái căn nhà nhưng mà chỉ là không được như của mọi người thôi nhưng mà ở đấy cũng có nhiều đồ vật dụng lắm nhá có đồ ăn này nước uống này rồi có cả vũ khí nữa hay là bây giờ Bây giờ mọi người cùng tôi đi đến đấy đi Mình đi lấy những cái đồ đấy đi À, um... nghe nghe hay á không đi đi đi bây giờ mình thiếu lương thực quá trời đất luôn mấy bữa nay tôi đói quá à. đúng rồi đồ ăn đồ ăn thôi không được đâu tôi nói mấy cậu nghe nè tính ra ở bên dưới chúng ta đã nuôi bò nuôi gà rồi thì cũng có đồ ăn rồi tự nhiên khi không đi ra ngoài làm gì cho nó nguy hiểm chỉ vì có mấy cái gói bim bim đồ ăn thôi mà mấy mà mấy mấy cậu phải đi ra ngoài sao zombie tấn công rồi sao đúng không không được đâu thật mà Thật ra ở đó không chỉ có đồ ăn của tôi đâu Ở đó còn có cả vật kỷ niệm của ba mẹ tôi để lại nữa Hôm nay á, tôi đi ra ngoài sao bị zombie dí nè Nên là tôi không có kịp lấy à Nên là những cái đồ vật kỷ niệm đó vẫn đang ở nhà đó Ô, trời ơi Thôi Phong ơi, Phong ơi, trời bạn này lắm luôn á Không thấy gọi là cam mũi tội nghiệp hả? Đúng ờ. <laughs> rồi Ờ thì Thôi <laughs> thôi được rồi ừ? Tôi thì thì tôi cũng có gia đình Thì tôi cũng hiểu rằng là những cái vật kỷ niệm của gia đình nó rất là quan trọng Thôi được rồi Nhưng mà chỉ lần này thôi nha Lần sau là không yeah. được đi ra ngoài đâu á Trời ơi, đi ra ngoài rồi Đẹp trai, trời rồi rồi, à, được rồi, không cần phải nịnh tôi lo cái gì, tính ra ở đây tụi mình có bốn người lận Làm gì mà sợ zombie nữa đúng không ừ, Nè, đúng rồi. tôi nói cho cậu biết nha Hồi nãy chúng ta chỉ mới đánh nhau với ba con zombie thôi mà đã mệt lắm luôn rồi đó Bây giờ mà gặp tầm 10 dạ. con, 100 ừ. con thì, thì chúng ta làm sao đối đầu lại, đúng không Thôi được rồi trăm con thì chạy thôi chứ sao nữa Ờ, à, à, nói hay lắm, <laughs> nói hay lắm Chạy kịp không, bạn nhắm bạn chạy kịp lại mấy với, với mấy con dạ. zombie không rồi tôi, thôi được rồi tôi chạy không được thì thôi bây giờ như thế này nha trước khi ra ngoài chúng ta còn phải trang bị vũ khí và áo giáp cho nó đàng hoàng một tí để tôi rồi để tôi lấy vũ khí cho mọi người Ai, thiệt luôn á ok à, để xem coi ở đây à, chắc là mỗi người sẽ ừ, giữ một một quả bơm đi để phòng trường hợp bọn zombie quá đông thì chúng ta phải phải chọi bơm bọn chúng đây mỗi người một quả lấy đi okay. một rồi quả bơm đúng hả Tiếp theo nữa tôi xem coi à, Đây tôi sẽ lấy cho tôi hai cái súng này của tôi nè AK này dành cho Sim nè Còn súng này là dành cho Sam uhm, Chắc là phải lấy thêm một cái súng phun lửa nữa hay Súng phun lửa là để khi nào mà zombie đông quá Chúng sẽ dùng súng phun lửa để phun bọn chúng Hiểu không Ui cẩn thận đừng có phun ở đây nha trời ơi Trời ơi may quá à. <laughs> Trời ơi tôi lỡ tay Cậu là cẩn thận á cậu nhắc người ta cho cổ vô trời ơi mày cháy luôn kìa ông nội rồi tôi tôi đâu cố ý đâu tôi đâu cố ý đâu rồi là được rồi nè bây giờ súng này của sim nè cầm đi còn súng này là của sam okay. đó ờ bé chiêu rồi ok ừ. còn tôi còn tôi súng hồi nãy mà đưa cho bạn rồi mà đúng à, rồi ờ, quên, mình quen mình quen mình quen. <laughs> được rồi bây giờ uh, chắc là phải để cho camu dẫn đường thôi đi, đi, đi, đi nhanh lên nhanh lên rồi đi thôi, mọi người à nhớ là phải gọi là giữ giữ khoảng cách an toàn nha đi theo ông kìa à, thì phải đưa theo bé mưa theo chứ để nó còn đánh hơi được mùi zombie ok rồi đi xuống nào ok Ai, thiệt luôn á bạn ơi Mình không muốn đi một tí nào luôn á Nhưng mà ừ, nói chung nó cũng là đồ vật kỷ niệm của Camui với lại gia đình Th Thôi thì đi cũng được Ok rồi đi đi đi đi Mở cửa nè Ra ngoài đây ra ngoài đây nhanh lên người cẩn thận nha Đóng cửa lại Rồi ok Nhớ là phải theo sát tôi không được đi lạc đâu nha Ok Rồi ok đi thôi ủa mui ơi mọi người đi theo tôi sao ạ có có gần tới nhà chưa trời bọn mình đi xa lắm rồi đó ờ sắp tới rồi sắp tới rồi còn một xíu nữa còn một xíu nữa đi nè ok ok ui ui hỏi chân quá ui ui ui cẩn thận cẩn thận núp núp núp núp núp núp núp núp đi ui zombie kìa trời ơi thấy chưa tôi nói rồi mà thế nào cũng sẽ gặp zombie thôi hơi may quá một con hai con ba con may mà bọn chúng chưa phát hiện ra chúng ta đó không thôi bọn chúng sẽ đến đây á trời nguy hiểm thiệt ủa mà khoan bây giờ làm sao khoan khoan khoan ủa từ nãy giờ chúng ta đi xa lắm rồi ca mui có, có có có gần tới nhà của bà chứ vậy bọn mình mà đi sâu hơn nữa là, là, là là xong á đừng đừng có lạc đường nha lạc đường là chết tôi tụi mình á đúng rồi yên tâm tôi không bao giờ lạc đường tôi là nhà báo mà tôi chuyên gia đi tìm những cái này không bao giờ có thể lạc đường luôn rồi rồi rồi được rồi được vậy, vậy vậy mọi, người đứng im đây nha ở chỗ này có tận ba con zombie lận tôi nghĩ rằng là một mình tôi cũng có thể chiến đấu bọn nó rồi mọi người đứng đây đi tôi có súng phun lửa mà ok để tôi phun lửa bọn nó ừ, đứng im đây nha ok ok khoan từ từ từ bé mưa nè con ngồi im đây nha không được đi lung tung nha con mà chạy theo anh là tí nữa anh phun lửa chúng chúng bé mưa luôn á ngồi im nha con để tôi chăm bé mưa cho rồi rồi ok ok ấy zombie kia à, zombie nè à. Ô, ok trời ơi may quá mấy con zombie yếu xìu chơi vậy mọi người ơi an toàn rồi an toàn rồi yên tâm yên tâm ôi may quá trời ơi cái wow. này là ba con zombie còn đối phó được á chứ gặp ba gặp ba chục con zombie là xong luôn á qua đây qua đây qua đây ui còn một con còn một con một con trời hóa ra là bốn con zombie lận chứ phải là ba con thôi mui ơi từ nãy giờ là gặp bốn con zombie đó gần tới nhà bà chưa vậy đi sâu hơn một tí nữa là là đông hơn rồi đó đây rồi đi theo tôi sắp tôi Đây đây đây đây đây, ở ngay trên này thôi ngay trên này yên tâm Trên này là an toàn rồi an toàn rồi an toàn rồi Leo đây leo đây Sim Sam leo đây Lên đi mọi người lên này Lên bên này sao ơi không phải bên đấy bên này bên Rồi này, đây này Đây đây đang leo lên nè Ok rồi, rồi, rồi, rồi Đâu đi, nhà đi, đâu Đây đây Ta là giới thiệu giới thiệu với mọi người căn cứ của tôi Ủa trời Cái, cái này là cái nhà cậu đây hả Trời Đúng ơi, rồi. sao nhà của cậu ngầu dữ vậy? Wow. Đâu đâu đâu? Ồ oh, Nhìn cũng khá là an toàn ha Còn để thêm mấy cái hàng rào cái kiểu nữa nè Oh. Đây nè, mọi người mọi người vào cẩn thận để tôi mở cửa cho mọi người. Ý là cái chỗ này bình thường có mỗi một mình tôi à nên là nó <laughs> hơi chật mọi người thông cảm nha. Ok ok không sao không sao. Chui chui vô chui vô. Um, wow, tính ra là nhà của Camui ở trên cao như thế này cũng xịn phết đó chứ bộ. Có giường ngủ rồi, có thêm cả rương rồi, tủ đồ cái kiểu nào wow xịn quá vậy nè nè nè mọi người lấy đồ đi đây là đồ ăn nè để để tôi tìm lại đồ của mẹ tôi lắm cực lắm luôn Ui táo <laughs> kìa lâu chưa ăn táo rồi thèm quá à Ui ờ, Tính ra chỗ này cũng an toàn quá ha Ở trên cao như thế này sẽ không sợ bị bọn zombie nghe được mùi Mà còn có thể quan sát được xung quanh nữa Ui Đúng Wow rồi. Đẹp phết uh, Wow Tính ra đứng ở phía trên cao như thế này Chúng ta có thể quan sát được xung quanh luôn nè Xịn phết xịn phết Đáng quá à. Ở bên kia nhìn thấy có bốn con zombie kìa Thôi Nguy hiểm thiệt luôn á Ở bên này cũng có ba con nữa nè à. Xung quanh tôi, này là zombie luôn cái vật phẩm ờ, Tôi tìm được cái vật kỷ niệm của mẹ tôi rồi Yeah Ủa, đâu Ủa? giờ đâu đâu đâu chúng là cái gì với. đó cho tôi với à, em với giới thiệu với mọi người đây nè ta da ủa wow. wow một, con búp một bê à búp bê đúng rồi wow. giới thiệu với mọi người búp bê này là do mẹ tôi làm á làm theo hình tượng mẫu của mẹ tôi luôn mẹ tôi rất rất rất là thích mặc đồ màu hồng rồi với cả cái mái tóc cũng màu nâu rồi dài nữa giống hệt mẹ tôi luôn Ồ, oh, à vậy là tôi đoán tôi đoán như thế này nha, là ca mui giống ba hơn đúng không? Tại vì á là ừ, tôi nghĩ rằng là ba ca mui sẽ có tóc màu tóc màu cam giống giống ca mui đúng không? Còn mẹ ca mui thì mới có tóc màu nâu nè, đó. <laughs> Đúng rồi nè, mấy lại á biết sao mà mẹ tôi đã làm tặng tôi cái bé búp bê này không? Tại vì á, ngày xưa khi tôi ngủ á, là tôi cứ hay bị giật mình à. Với lại á, tôi cũng hay sợ bóng tối nữa. Nên là mẹ tôi làm tặng tôi bé búp bê này để mỗi khi ngủ tôi có thể ôm bạn ý. Và sau đó tôi sẽ ngủ một giấc thật là ngon lành. Nếu không có bé ý là tôi sẽ không ngủ được đâu á. Ok ok, hóa ra là như vậy. Vậy lần sau chắc tôi cũng phải kêu mẹ tôi làm cho tôi một con búp bê như thế này mới được. Ờ khoan từ tôi là con trai mà ta tôi đâu cần chơi búp bê ừ ha um, làm một con siêu nhân giống ba tôi ừ đó tôi sẽ kêu ba tôi làm tôi một con siêu nhân <laughs> nghe hợp lý hơn dạ. rồi đó ừ hợp lý hơn á siêu nhỉ ok rồi um, thôi được rồi bây giờ là lấy được con búp bê nè um, tôi nghĩ rằng là mấy cái vật phẩm trong nhà bạn có cần lấy thêm gì nữa không có hết dạ, luôn rồi à, ok vậy thôi cứ lấy hết đi đem về nhà chắc ăn đó, có cái gì thì lấy luôn thôi đi ok ok ok thì lấy hết nha giường ngủ nè chậu hoa nè lấy hết nha ok rồi, thôi được rồi, bây giờ đã lấy được vật kỷ niệm rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau về thôi Chứ ở đây lâu hơn nữa là nguy hiểm đó nha Trời tối là xong luôn á Ok, đi về, đi về Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh Đi về đó Mọi người đi cẩn thận nha Rồi, mọi người để tôi tí, để tôi check cam coi xem coi xung quanh có zombie không đã Ok, nhìn xung quanh nè Hmm. Rồi, có, có vẻ là an toàn rồi đó ừ? Không có zombie, đi thôi Wow. Đi thôi bé mưa, bé mưa nữa, bỏ rơi bé mưa hả? À quên quên Rồi, quên quên. À mưa mưa đứng đứng đứng đứng dậy đứng dậy. Rồi ok đi đi đi. Ok ai cuối cùng cũng về tới nhà rồi, an toàn rồi Mở cửa ra Rồi, hôm nay mệt quá à Vô trong nhanh lên Mưa ơi, đi vào trong con ơi Nhìn gì vậy Ok, đóng cửa lại Rồi Ê, được rồi, bây giờ thì à, đã lấy được vật kỷ niệm của mẹ ca mui tặng ca mui rồi đó Vậy là yên tâm chưa? Yeah, dạ, cảm ơn mọi người rất rất rất rất, rất là nhiều Thôi, được rồi, bây giờ á tôi sẽ lên trên và sẽ úp một cái chỗ ngủ cho ca mui Từ nay ca mui sẽ là thành viên thứ tư của đội biệt đội chống zombie chúng ta Ok chưa nào? Ừ. Ok rồi ok Thôi lên nhà lên nhà lên nhà Nhanh lên nhanh lên Tôi thì tôi khá là mệt rồi đó Rồi ok Cái giường để đây Giường màu xanh Rồi ok Camui ơi Từ nay chỗ này sẽ là chỗ ngủ của Camui nha Yeah dạ, tôi cảm ơn ông nha Ok rồi ừ. được rồi Thôi được rồi Bây giờ mọi người tập trung lại nhanh lên Tập trung lại đây tập trung lại đây Nhanh lên nhanh lên nhanh lên Ôi, tập, trung, tập trung tập trung Tập trung Bây giờ tôi muốn nói với mọi người như thế này Tôi đã suy nghĩ chuyện này rất là lâu rồi Cho nên hôm nay tôi muốn tập hợp mọi người à, lại đây Tôi xin tự bầu với tôi lên làm đội trưởng của biệt đội team mình Bởi vì à, có mỗi mình tôi trong team này là con trai thôi Mọi người thấy sao? Được không? quá gì kỳ vậy? Tôi cũng làm được nè Cho tôi làm đây Ê, không có được Bây giờ á, trong team này á có mỗi một mình tôi là con trai thứ nhất là có mỗi mình tôi là con trai thứ hai nữa tôi là người duy nhất có kỹ năng bắn súng với lại là à, phòng chống zombie kỹ năng phòng chống zombie nhiều hơn cho nên á là tôi tôi tự bầu tôi lên làm chỉ huy chính vì như vậy từ nay tôi sẽ tạo ra một cái khóa học kỹ năng phòng chống zombie và mọi người sẽ phải tập luyện nhiều hơn nữa nhiều hơn nữa chứ không có thể nào mà suốt ngày gặp zombie rồi ngồi khóc nhè như là mèo simi được mọi người hiểu không vậy thì từ bây giờ tôi sẽ là đội trưởng của việc đội phòng chống zombie chúng ta mọi người có đồng ý không nào yes sir Hey go team! Hey go team!